blog mình check kia hôm nay mình sẽ là video lấy lấy uh, ờ, electric color vì mình chưa có ảnh mà hiệu mát level mà chưa có hay quá mình chưa có móng điện nếu mấy bạn đã xem thì hôm qua mà đấy thì Tushita và mình ờ, có cái kia và cái bạn 3.98 battery cho cái ờ, kia rồi nên chỉ cần có thể là chỉ cần đánh thêm con boss này nữa thôi là được rồi có thể chỉ cần đánh thêm con boss này thôi là đủ battery. rồi sau đó mình sẽ làm nhiệm vụ tiền ép mình cũng không thiếu tiền thì mình dư thừa rồi. Rồi, bật Mình sợ nó chết bạn vừa cài battery Ấy à Mà đánh nó vài cái nữa Rồi xong nó mới đánh vào melee Ui, ui, đầu thế Con này nó không hiện trong hai kêu quan sát mà mới, mới mở nữa các bạn ai ai ai lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi rồi sao bị giết ngồi mày bơi rồi hồi đầy máu luôn coi hay quá đi rồi phải đánh lại này hay quá tự nhiên nó đánh phút cho tự nhiên cái máy tính nó xoay vòng tròn mấy cây à đánh lại nữa nè tự nhiên nó đánh phút cho tự nhiên nó xoay vòng tròn nữa cây thật rồi lấy cây Yama đánh luôn đích hôm nay mình đã lấy Tushi ai à, lộn rồi rồi à, lấy chiếc calo đó Fushita mà hôm qua lấy rồi xem video mình thì biết rồi ok nó đánh máu này mình không dám bệnh kia mình đáng ờ, ở trái bên là dạng thường và dạng dạng người mấy máu thì bao nhiêu máu nè Yama đối Tushita nè mình đánh spam chi bình thường nữa nhưng mình sợ nó chết rồi phải chữa lại nó máu thì để đánh bằng melee đó ok spam vài cái rồi được rồi ok ok được rồi giờ được rồi được rồi ai? rồi sao nó bị dính độc nữa và tập luôn cho đến mele nữa cha cha cha cha rồi ok trăm mastery luôn ngon giờ thì mình à, sẽ lấy electric color nha mà đó bốn 400 mastery luôn đây nhận nhiệm vụ từ con conferivis hero Ok, bạn có 30 giây. Và Và tốt lắm trả. Đó, <laughs> mà thảo này xong rồi bạn. Thời gian còn lại mình sẽ đánh bỏ. Ok, giờ mua thôi. Mong muốn điện. rồi chắc mình là làm xong mình sẽ cài dark step các bạn để mình lấy dead step và mấy bạn biết gì không mình chưa có superhuman siêu người chưa có siêu người theo dịch của mình là siêu người chứ thật ra theo uh, phúc dịch tiếng việt ấy, thì nó là thượng nhân quyền bạn cũng học với 3 triệu 3 triệu với năm người nguyên thật không có chứ rồi xong có đúng một triệu ui ngon và giờ thì mình sẽ đánh boss ủa sao nó chưa về ta giờ bắt đầu đánh boss cái battery rồi đôi chảo giờ đây không có boss bon cốc thì ở đây không có ở hôm bên kia còn còn chắc hảo hán ta may mình cày sẵn bốn triệu giờ tìm boss nè các bạn nhưng mà giờ chưa thấy có boss ờ, tới đảo đi giờ còn 6 phút giờ mình tìm đảo giờ mình cày e- cho electric color nè nó một trăm melee combo khá ngon rồi mình sẽ cày cây à, nhưng mà có có thể sắp tới mình có thể sẽ lấy được uh, ờ, song kiếm Oden nha bạn Oden <laughs> Oden nha có thể mình sẽ lấy luôn nhưng mà tính đó đó phải lấy phải cày Mastery rồi tới đảo Kilo trước. Ok, có ít phút nữa mình đánh bot mấy tiệm thêm đó mà đánh phải tăng hẳn là hai material ngon rồi cái quả electric uh, thì cho mình giờ mình chỉ cần kèm thêm uh, dust step mà có thể dead step thôi bạn và, và nếu muốn lấy thêm có thì mình thì làm gì cần phát nguyên liệu rồi của ở đây không có boss đâu bạn oh, order bon cốc spawn là ngon mình sẽ lấy à, mình là sẽ đánh bon cốc và đồng thời cũng farm tiền lấy lại tiền chứ giờ nghèo luôn à. đầu tiên mình sẽ đánh vào trái venom đó thì uh, ờ, nó có ít máu mình mới đánh vào lôi chảo Ui chết chết chết chết làm phải tối mà đời rồi xong Đó mày đây tranh thủ tranh thủ Rồi ê tranh thủ tranh thủ cho tao đánh Rồi mình rồi. Ờ, đánh vào mày này đánh vào mày này Rồi xong lôi chảo uh. battery nó tan là 97 rồi ok mình